sự dẻo chăm họ ước mơ mơ mãi nhà chiều cười lửa ra rời mùa chừng men rượu đắng buồn thiêu bóng em chưa thoáng mờ hư áo đèn giấc mơ tan sầu bao nhiêu đường về nhà em cách hai đoạn đường dài tuy xa mà gần tuy gần mà xa từ đây xa mấy nữa khi em đã có chồng dù tình có một thoáng buồn mênh anh đến mừng em trong tiệc cưới ra về men rượu ngấm buồn tim gió khuya lạnh mảnh hồn đến lê một anh sao rơi chìm trong đêm anh ước hồn anh men rượu đắng nghe chừng men rượu đắng buồn tim bóng em chưa thoáng mờ hư áo đêm giấc mơ tan sầu bao nhiêu đường về nhà em cách hai đoạn đường dài tuy xa mà gần tuy gần mà xa từ đây xa mấy nữa khi em đã có chồng Dù một dòng sông đò ngang không có tóc mềm thả con thuyền rơi trôi lênh đênh cuối sông còn đâu ngày ơi em thơ ngây má hồng cánh chờ nhìn chung bao đỏ diều nồng này đưa em bước theo chồng chuyện đời hôm rồi tan thôi đành em lôi hẹn đò đưa sang bên ngoài trời mưa còn rơi nên lệ khô héo rồi tâm hồn anh rối bời những câu thề ước nay trôi xa bến xưa dòng sông lạnh lẽo lưa thưa đôi cánh bèo trách mình phần nghèo để rồi chiều nay nghe cô liêu đến trong lòng nước cuốn trôi con đò về phương ấy sông quỳnh lặng lẽ giữa trời mây em sang sông hiu hắt mảnh trăng rơi sông còn đây mà người thương nào thấy chiều nay trong cánh cò bay như ngày xưa rót ra trong lòng em lấy chồng cách một dòng sông đò ngang không có chồng cách một dòng sông đò ngang không có xa mái trường nhớ gì từ ngày anh vui lên đường lối gầy về nhà anh hoa phường thắm màu xanh áo người thương nắng chiều đẹp quê hương hay nhạc buồn đêm xưa tôi lại gặp anh trời đêm nay sáng quá anh chẳng như hết cười sau ngàn lá tôi lại gặp anh đường khuya vui bước nhỏ kể nhau nghe chuyện gầy về nhà anh hoa vẫn nở kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ Anh đèn vàng ngoài u vẫn còn đó bàn anh vẫn còn đây sống cuộc đời hôm nay với bọn mình đêm nay anh sống đời trai giữa núi đồi tôi viết bài cả xây đời mới bờ tre quê hương tay súng anh gìn giữ tôi hát vang giữa đời để người vui thôi mình chia tay cầu mong anh chiến thắng Anh chẳng khuya sắp tan trên hè phố thôi mình chia tay rồi mãi đây có về quà cho tôi anh nhớ chết mãi thôi nắng đẹp của bình minh đang hé chờ nỗi buồn bồi biệt ly sẽ xóa mờ súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay người chạy nơi chiến tuyến súng trên vai bước về qua đường phố tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ nhớ gì từ ngày anh xa mái trường nhớ gì từ ngày anh vui lên đường lối gầy về nhà anh hoa phường thăm màu xanh áo người thương nắng chiều đẹp quê hương hay nhạc buồn đêm xưa tôi lại gặp anh trời đêm nay sáng quá anh chẳng như hết cười sau ngàn lá tôi lại gặp anh đường khuya vui bước nhỏ kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua lối gầy về nhà anh hoa vẫn nở kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ anh đèn vàng ngoài ô vẫn còn đó bàn anh vẫn còn đây sống cuộc đời hôm nay với bọn mình đêm nay bài ca xây đời mới bờ trẻ quê hương tay súng anh gìn giữ tôi hát vang giữa đời để người vui thôi mình chia tay cầu mong anh chiến thắng anh chẳng khuya sắp tan trên hè phố thôi mình chia tay rồi mãi đây có về quà cho tôi anh nhớ chim mãi đẹp của bình minh đang hé chờ nỗi buồn buổi biệt ly sẽ xóa mờ súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay bao năm rồi một ngày chưa sống xa nhau ngọn bụi chia xót cho nhau mà, giờ này sao lắm thương đau mấy đêm qua rồi nghe từng lá rụng ngoài hiu từng lá rụng ngoài. bao độ em đừng buồn nhé em ơi nước non khói lửa anh còn hứa hẹn đời trai ra đi là để tìm ngày hạnh phúc tương lai tựa như áng mây cạnh razão áng mây dẫu cho núi lửa non mòn chúng mình còn thương chim khôn làm tổ vào mùa hoa mai mình vui pháo bước nhỏ áo quần nhăn giấc ngủ đi tìm chim sao nữ ôi bây giờ anh còn nhớ những ngày xưa thân ai xin gửi lại cho anh trăng mùa thu lên cao khom dừa xanh lão sao anh cùng tôi chốt ngủ ra ngoài hiên lá đổ trong bầy chim trắng hiền mơ một nàng tiên dịu giữa rừng khuya thác đổ anh còn nhắc thêm tôi đêm đêm nhìn trăng sáng to bên đồi hoa trắng nở cuộc đời anh có vui thời gian qua mau tìm em nơi đâu anh về qua xóm nhỏ con đò này đã già nghe tin anh gục ngã dừng chân quán năm xưa uống nước dừa hay nước mắt quê hương những đường xưa phố cũ thôi nở đành quên sâu xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh anh giờ yên giấc ngủ tôi nằm nghe súng nổ như lời anh nhắc như ôi căm hờn răng ngập những ngày xưa thân ai xin buộc vào tương lai anh còn gì cho tôi tôi còn gì cho em chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu diễn thù những ngày xưa thân ai xin gửi lại cho giữa rừng khuya thác đổ anh còn nhắc thêm tôi đêm đêm nhìn trăng sáng to bên đồi hoa trắng nở cuộc đời anh có vui thời gian qua mau tìm em nơi đâu con đò nay đã già nghe tin anh gục ngã dừng chân quán năm xưa uống nước dừa hay nước mắt quê hương những đường xưa phố cũ thôi nở đành quên sao xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh anh giờ yên giấc ngủ tôi nằm nghe súng nổ như lời anh nhắc như ôi căm hờn răng ngập ngày xưa thân ai xin buộc vào tương lai anh còn gì cho tôi tôi còn gì cho em chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu diễn thù Nhưng ngày xưa thân ai xin gửi lại cho em những ngày xưa thân ai xin gửi lại cho em quen một người mà yêu thương chót trao nhau trọn lời để rồi làm sao quên biết tên người quen biết nèo đi đường về và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên nửa đêm lạnh qua tim đèn có người mãi đi tìm một người không hẹn đến mà tiếc bước buồn thêm tiếc thầy hỏi con thôi phố đã vắng thưa rồi biết rằng chẳng duyên thừa để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa ngày buồn dài lên ngót nghe gió lành đâu tìm về làm rét mướt qua sông len vào hồn làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi đời còn nhiều bâng khuâng có ai vì thương góp nhặt tâm tình này gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và, và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi dạo đời đường phố vắng đêm nào quen một người mà yêu thương chót trao nhau trọn lời để rồi làm sao quên biết đến người quên biết nèo đi đường về và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên nửa đêm lạnh qua tim giữa đường phố hoa đèn có người mãi đi tìm một người không hẹn đến mà tiếc bước buồn thêm tiếc thầy hỏi con để người không gặp buồn dài lễ thế có hôm chợt nghe gió lành đâu tìm về làm rét mướt qua sông len vào hồn làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi đời còn nhiều bâng khuâng có ai vì thương góp nhặt tâm tình người giúp đến cô nhân mua nụ cười và xin ghi kỷ niệm mùa đêm thôi gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và xin ghi kỷ niệm mùa đêm thôi Sí. người thôi